Xin chào quý vị và các bạn. Trong uh, hôm nay chúng ta sẽ nói đôi chút về uh, những diễn biến của thị trường có thể diễn ra trong uh, ngày hôm nay để các bạn có cái góc nhìn cũng như là đưa ra những quyết định uh, có thể đầu tư một cách uh, chính xác. Uh, hôm qua thì tôi có phân tích một vài các nhóm cổ phiếu và tôi nhận thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu trong quá trình hồi phục trong thời gian vừa qua à, đó có nhiều củi phúi hồi phục mà chúng ta thấy là khối lượng rất là nhỏ và đây là những cái hồi phục không có độ an toàn nên chính vì việc vậy thì việc mà lựa chọn các cổ phiếu hoặc là mua cổ phiếu gì và bán cổ phiếu gì là một trong những cái chúng ta cần theo dõi thế thì uh, chúng ta sẽ quay trở lại là nếu mà hôm nay chúng ta chia sẻ là có nên mua cổ phiếu hay bán cổ phiếu hay không thì thực sự nó đang trái với một cái nguyên tắc đó là gì ạ thực ra nếu phải đưa chúng ta mua một cổ phiếu hay bán cổ phiếu gọi là phím hàng ạ thì phần lớn cái phản ứng của chúng ta cũng không biết được cổ phiếu tốt hay không bởi vì chúng ta không nắm rõ được cái cổ phiếu chúng ta thuộc loại cổ phiếu nào và chúng ta hiểu là cái cổ phiếu đó nó còn tiếp tục à, tăng nữa hay không hoặc là hiểu cổ phiếu đó có phải cổ phiếu đầu tư trung dài hạn hay không trước mắt chúng ta sẽ quay trở lại một chút về thị trường để chúng ta có thể nhìn uh, tổng quan về thị trường đôi chút ạ ở đây là một chỉ số viên index rõ ràng chỉ số vn index chúng ta trong thời gian vừa qua cũng tăng được một cái ờ, tỷ lệ khá là dài nếu chúng ta xét về đáy 1160 và hiện tại là 1290 đây chúng ta gọi là khá là ờ, tăng khá là mạnh Tuy nhiên thì ờ, cái đà tăng bắt đầu có xu hướng giảm trong một vài phiên gần đây vậy khi mà đà tăng khá giảm trong một vài phiên gần đây chứng tỏ chúng ta thấy là bắt đầu thị trường bắt đầu có sự phân hóa bắt đầu có sự phân hóa nên việc lựa chọn cổ phiếu mà sai ở trong cái dạng phân hóa này là chúng ta có thể dính những cái đòn chúng ta gọi là mua cổ phiếu mà nó không lên và trong khi đó chúng ta bán cổ phiếu lên à, chúng ta cũng quan sát ở đây thì ờ, VN30 cũng tương tự như vậy với việc mà tăng mạnh vào phiên bùng nổ theo đà và chúng ta thấy là diễn biến trong một vài phiên gần đây thì chúng ta thấy là ờ, khối lượng bắt đầu có sự thu hẹp lại khối lượng giảm khu thu hẹp lại thì ở đây chúng ta cũng là một cái tín hiệu tích cực thôi tuy nhiên thì cái quá trình đi lên trong một vài phiên gần đây mà khối lượng giảm chúng ta thấy là cái khả năng điều chỉnh sẽ là diễn ra khả năng điều chỉnh sẽ diễn ra nên ờ, việc điều chỉnh này là điều chỉnh cần thiết để trước khi tạo ra một xu hướng mạnh hơn thế thì để chúng ta hiểu rõ hơn về uh, phân tích uh, về từng giai đoạn khác nhau thì có một cái số nguyên tắc để các bạn có thể thấy rằng là đây là một sóng hồi về cơ bản còn để sóng này còn tiếp tục đi lên nữa Ờ, tăng mạnh nữa hay không thì chúng ta cũng không ai có thể biết được kể cả trên thế giới hoặc là bất cứ ai thì ờ, chúng ta cũng không thể chắc chắn là sóng này có thể tạo ra một sóng mới bởi vì các sự kiện về khối lượng các sự kiện về nền giá các sự kiện về kinh tế vĩ mô và nhiều sự kiện khác nó chưa đạt được các tiêu chí nên chúng ta chỉ mua theo sóng hồi thôi thế thì trong quá trình chúng ta mua theo sóng hồi thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn xem là cái nhóm cổ phiếu nào có thể giúp chúng ta kiếm lợi nhuận còn nhóm cổ phiếu nào mà chúng ta có thể bán ra thay vì chúng ta lại tiếp tục mua vào mua vào là chúng ta có thể bị thua lỗ hoặc là chúng ta có thể uh, không có lợi nhuận tức là khi mà chúng ta mua vào cổ phiếu chúng ta lên không có lợi nhuận và chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là uh, áy náy thì một vài phiên gần đây chúng ta có thấy một vài cổ phiếu như là cổ phiếu kinh kinh bắc uh, à, kdc chẳng thế tăng rất là mạnh ở đây một dạng cổ phiếu bao cung tức là cái cổ phiếu này thì như anh chị em đã biết rằng là cái việc mà cổ phiếu bao cung tức là họ đã quét đi quét lại và cái cổ phiếu này thì nó không theo quy luật cung cầu về cơ bản là như vậy bởi vì cái cổ phiếu này đang được cái cái nhà tạo lập họ mua số lượng lớn tức là họ họ mua và họ nắm giữ họ kéo lên theo cái cách thức họ và chúng ta có thể nhìn thấy một vài cái trường hợp đấy ạ tức là họ khi mà họ kéo lên ở những cái giai đoạn khác nhau ở vào những trường hợp khác nhau thì thường là chúng ta thấy là kéo lên thường là nó sẽ tạo ra những cái biến động rất là khó chịu với nhà đầu tư nên nếu trong trường hợp mà chúng ta không mua được những cổ phiếu này thì chúng ta cũng không có gì đáng phải gì ạ đáng phải là lo ngại à, xin lỗi kinh đô xin lỗi xin lỗi anh chị em nhá kinh đô ạ tại vì thỉnh thoảng mình uh, cũng uh, nói nói sai thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cổ phiếu kinh đô này thì uh, chúng ta cũng không có cơ hội để mua thêm nữa nhưng tuy nhiên thì đây là gì ạ lý do chúng ta thấy là uh, nếu bình thường là bạn các bạn nhìn thấy là trong trường hợp nó test đáy đấy, test đáy không có khối lượng thì thường là cổ phiếu sẽ kéo lên ở trong cái giai đoạn nhất định nào đó tuy nhiên thì đây không phải là cổ phiếu mà chúng ta gì ạ à, tham gia trong đợt này bởi vì à, nếu trong trường hợp mà để mua đợt này thì chúng ta lấy cổ phiếu kinh kinh đô nhiều lúc nó biến động rất mạnh và nếu chúng ta không có trải nghiệm không có kinh nghiệm thì rõ ràng chúng ta cũng không có gì ạ cái cơ hội để kiếm tiền với cổ phiếu này bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một cái uh, chỉ báo Dũng nghĩ là nó cũng khá quan trọng với chúng ta đó là chỉ báo về chỉ báo về phái sinh đây là một chỉ báo mà chúng ta có thể thấy rằng là biểu đồ phái sinh ở đây thế thì hôm nay để chúng ta nhìn rõ cái biểu đồ phái sinh đây là cái chỉ giáo biểu đồ phái sinh sau khi mà thị trường bắt đầu chúng ta gọi là gì ạ rũ và gãy toàn bộ kênh với khối lượng ở đây khá là lớn trong cái uh, chúng ta gọi lấy kênh và việc mà à, phái sinh kéo lên với khối lượng lớn ở đây uh, về cơ bản thì chúng ta gọi là đây là một quá trình sau khi rũ bỏ chúng ta gọi là pin anh chị em đã hỏi về pin thì anh chị em có thể hiểu đơn giản pin vậy quá trình pin này quá trình rũ bỏ này trên cái khung thời gian 30 đây chúng ta chỉ dựa trên khung thời gian 30 ạ còn khung thời gian khác thì có thể chúng ta cũng không thấy rõ lắm đây khung thời gian 1 giờ chúng ta cũng thấy là bắt đầu pin vậy sau khi pin này thì thường là nó sẽ có một đoạn test kiểm tra lại trước khi có sự xác nhận vậy nếu trong trường hợp kiểm tra lại chúng ta gọi là kiểm tra lại ở trong quá trình mà sau khi mà kéo lên chúng ta gọi là kiểm tra lại ở đây thì kiểm tra lại chúng ta tức là cổ phiếu sẽ có những cái đợt điều chỉnh đôi chút trước khi có thể tăng tốc lên với khối lượng lớn thì chúng ta thấy là thị trường bắt đầu có thể bước vào một sóng mạnh hơn với một cái nhóm cổ phiếu nào đó chứ không phải chúng ta mua lung tung nên nếu mà thị trường bước vào thị trường tăng mạnh với một nhóm cổ phiếu nào đó thì chúng ta cần phải lựa chọn riêng biệt xem một cái nhóm cổ phiếu nào được ưa chuộng trong thời điểm này chứ không phải là chúng ta lại thích thích cái cổ phiếu và chúng ta nghĩ rằng giá nó rẻ hoặc là nghĩ rằng là cổ phiếu đó à, chúng ta à, thích chúng ta mua bởi vì cổ phiếu mạnh là cổ phiếu mà giúp chúng ta có thể gì ạ à, gia tăng lợi nhuận trong thời gian ngắn bởi vì đây là một quy trình chúng ta gọi là mang tính chất lướt sóng uh, phổ biến ở đây bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một số cái nhóm cổ phiếu để các bạn có thể thấy được là khi mà chúng ta phân tích thì có lẽ là chúng ta cũng nên tập trung xem là cái nhóm cổ phiếu nào một là cái yếu tố để các bạn có thể nhìn thấy ạ là có nên mua hay không à, nếu cổ phiếu mà nó tăng tiếp tục tăng và khối lượng thấp trong quá trình xuống tăng à, Dũng sẽ lấy một vài ví dụ để anh chị em có thể thấy rằng là rằng là những cổ phiếu mà tăng khối lượng thấp để chúng ta có thể Ờ, không tham gia vào thay vì chúng ta mua dẫn đến là tình trạng là chúng ta không có lợi nhuận uh, chúng ta sẽ lấy một vài cổ phiếu uh, ờ. NKG đi ạ xem nào thử xem này NKG thì vẫn có khối lượng ở đây thì uh, các bạn có thể cho một vài cái cổ phiếu khối lượng đẩy giá lên và khối lượng thấp để chúng ta nhìn rõ nhưng chúng ta sẽ xem một vài các cổ phiếu khác để chúng ta nhìn có thể rõ hơn à, trước hết là chúng ta nhìn với gác đây là cổ phiếu gác ở à, đây là cổ phiếu gác thì hôm qua các bạn đã thấy rằng là à, cái cổ phiếu này thường khi mà tăng mạnh khối lượng lớn ở đây thì bao giờ nó cũng có quá trình test lại nha bao giờ nó cũng quá trình test lại kiểm tra lại trước khi có thể đi xa hơn à, thì cổ phiếu này vẫn có thể đi lên nhưng nếu mà test lại thì nó sẽ có độ an toàn hơn và chúng ta có thể mua sau khi test lại thì đây là một trong những cái lý do chúng ta cần có sự chắc chắn à, đây chúng ta có thể lấy một vài cổ phiếu ngân hàng điện Techcombank chẳng thế vậy Techcombank thì rõ ràng chúng ta thấy là cái đợt hồi phục này chúng ta nhìn đấy, đây là cổ phiếu rất là gì ạ dạ. nổi tiếng và cũng nhiều người thích cổ phiếu này nhưng cái đợt hồi phục này mà khối lượng nó không đạt nó không mạnh thì chúng ta cũng hạn chế giao dịch nhé nếu khối lượng nó không đạt chúng ta thấy nhìn ở đây khối lượng nó nó tương đối là thấp mà nó không đạt thì chúng ta cũng hạn chế giao dịch ở những cổ phiếu mà nó không đạt khối lượng này à, chúng ta có thể thấy rằng là HD Bank à, HD Bank một vài cổ phiếu ngân hàng đấy ạ HD Bank thì chúng ta cũng thấy là nó bùng nổ khối lượng lớn nhưng rõ ràng là trong cái đợt kéo này lên nó cũng không cho chúng ta thấy là dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái dạng như này thì chúng ta cũng hạn chế có thể nó lên có thể nó lên nhưng nó sẽ mang tính chất rủi ro về cuộc chơi chúng ta chúng là chúng ta là chơi lợi nhuận trên rủi ro chứ không phải chơi theo kiểu như là bất chấp đúng không nếu chúng ta cứ chơi kiểu theo kiểu bất chấp thì chúng ta sẽ trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư của mình nên cái việc mà đầu tiên chúng ta chơi đầu tư chứng khoán là chúng ta cần phải giữ lợi nhuận và rủi ro ờ, ở đây chúng ta sẽ tại vì trong cái thời gian này có lẽ chúng ta sẽ không có thể phân tích được hết các cổ phiếu nên uh, các bạn uh, lưu ý là Dũng sẽ phân tích một vài các chiến lược để giúp chúng ta có thể nhìn nhận uh, thị trường trong thời điểm này thế thì uh, chúng ta sẽ quan sát về thị trường đầu tiên chúng ta sẽ lấy một vài cổ phiếu đi ạ tại vì cái này chúng ta không thể uh, phân tích toàn bộ được chẳng hạn bây giờ chúng ta có một cái cổ phiếu uh, PDG chẳng hạn hết. thế thì DG đây chúng ta có một cái dấu ấn ở đây rất là mạnh tăng rất là mạnh tuy nhiên thì trong quá trình kéo lên siết chặt kéo lên thì cái cái này là chúng ta thấy là khối lượng không đạt và nó tiếp tục tích lũy đi ngang thường thì cổ phiếu tích lũy đi ngang như này có thể mất một vài phiên trước khi cái nhịp tăng nó phải đảm bảo khối lượng lớn vượt qua khối lượng này khối lượng mà chúng ta gọi là khối lượng ở cái thời điểm mà tăng giá hoặc là cái khối lượng mà chúng ta thấy là nó xác nhận ở đây tại vì khối lượng càng lớn thì nó mới vượt qua được cái cản chúng ta gọi những cái cản này rất là lớn ở đây đây là những cái cản rất là lớn và để cổ phiếu này có thể tạo ra được T4 T5 và chúng ta có lợi nhuận thì khối lượng càng lớn càng tốt nên chúng ta không phải là chúng ta mua ở đây vì giá nó rẻ mà chúng ta cần phải đợi xác nhận đó chúng ta mới mua chúng ta cũng có thể thấy một vài các cổ phiếu ở đây như SSI cũng tương tự như vậy ở ờ, SSI thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà cổ phiếu này đang đi lên tức là có quá trình kéo lên rất mạnh và khối lượng ở đây cũng là rất là lớn khối lượng lớn như này nó đảm bảo cho chúng ta là có một lượng gì ạ cung bán ra rất lớn lượng cầu tương ứng và lượng cung bán rất lớn tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu này đang cần một là có quá trình test lại kiểm tra lại cái cung và trước khi để cho chúng ta một kỳ tìm mua mới thì chúng ta cũng cần phải sự xác nhận rất là rõ ràng khối lượng lớn còn nếu mà khối lượng nó đang thấp hoặc là nó không đạt yêu cầu các bạn mua các bạn sẽ gặp rủi ro bởi vì chúng ta hiểu đơn giản là cái lượng cung thực sự ở trên cái vùng đây nó cũng đã là rất là cao rồi bởi chúng ta nhìn đây khối lượng thời điểm này nó khá là lớn nên nếu trong trường hợp mà nó không có khối lượng đảm bảo để tăng mạnh thì cái cổ phiếu này rất khó để vượt qua cái mốc là 36 này chúng ta là mốc 36 là mốc và cũng là khá là chắc chắn thậm chí là 37 thì lúc này nếu anh chị em có mua mới được khoảng độ 20 20 phần trăm 20 phần trăm thì đây cũng là một cái khoảng lợi nhuận về cơ, cơ bản là tương đối là tốt với chúng ta vài các cổ phiếu nó đã gì ạ à, gặp đỉnh rồi gặp đỉnh hay là cản ngắn hạn thì các bạn nên để hãy đợi chờ nhé những cổ phiếu dạng cản ngắn hạn này chúng ta nên đợi chờ chứ không phải là chúng ta mua vào theo theo kiểu như bây giờ chúng ta nghĩ dòng dầu khí nó tăng chúng ta mua vào dòng dầu khí nó tăng thì chúng ta cũng không mua vào nếu cổ phiếu đã gì ạ ở một vùng cản lớn và chúng ta đợi phải đợi thêm thời gian trước khi đó đi và quá trình hấp thụ nó cần hấp thụ toàn bộ cái lượng cổ phiếu ở đây và một lượng cổ phiếu cổ phiếu khi người ta chốt lợi nhuận ở đây hai lượng cổ phiếu chốt lợi nhuận và lợi cổ phiếu mà người ta đã uh, hòa vốn người ta bán ra nên cái thời gian cổ phiếu tích lũy cần thời gian rất là nhiều trước khi có thể đi tăng hơn có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ phân tích một vài các cổ phiếu để chúng ta có thể nhìn rõ hơn à, chẳng hạn như hôm nay chúng ta thấy là một vài cổ phiếu sau khi bùng nổ theo đà thì nó đang cần test lại chẳng hạn như cổ phiếu như là HSG khi bùng nổ theo đà ở cái phiên phiên này thì nó đang test lại nếu cái quá trình test lại này khối lượng thấp cạn kiệt thì cái sự xác nhận đi lên nó mang cho chúng ta an toàn nhưng khi mà chúng ta mua cổ phiếu này thì chúng ta sẽ thấy là trong cái nhóm ngành này nó sẽ có một vài các cổ phiếu cùng trong nhóm thì về cơ bản các cổ phiếu cùng trong nhóm như là NKG thì thực tế chúng ta hãy mua cổ phiếu mạnh trong ngành chứ không phải là mua cổ phiếu mà chúng ta thấy là chưa chạy giả sử những cổ phiếu này chúng ta cũng, cũng làm cổ phiếu mà uh, trong ngành mạnh hơn cổ phiếu HPG nhưng tuy nhiên thì với khối lượng lớn như này mà cổ phiếu này nó lại tiếp tục phải cần phải rút lại bởi vì có lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đang đeo bám rất là mạnh nó cần thời gian để cần thời gian để tái tích lũy tái tích lũy ngắn hạn thôi trong trong trường hợp nó không tái tích lũy được thì nó có thể bị giảm và bị lũ xuống rất là mạnh nên chính vậy chúng ta không nên mua trước hoặc là mua sau và chúng ta cần phải mua sau khi cái lượng cổ phiếu nhỏ ở trên cái vùng tái tích lũy này trước khi cái sự xác nhận lượng nhỏ tức là cái quá trình ở à, những phiên gần đây khối lượng phải thấp và trước khi nó phải tạo ra một cái đợt tăng lớn khối lượng lớn thì các bạn mua vào nó mới độ an toàn còn nếu chúng ta mua trước ở đây khoảng chúng ta thấy nó rẻ ở đây chúng ta mua thì cái tỷ lệ thất bại nó sẽ rất cao hoặc là cổ phiếu HBG chúng ta cũng thấy là trong ngành rõ ràng là cổ phiếu này đang yếu hơn so với cổ phiếu khác thì chúng ta có mua vào thì nó cũng gì ạ không đảm bảo độ an toàn chắc chắn chúng ta nên nếu chúng ta mua thì chúng ta cần nên mua cổ phiếu mạnh trong ngành thay vì chúng ta mua những cổ phiếu mà chúng ta gọi yếu hơn trong ngành trong nhóm các cổ phiếu thì ờ, các bạn đã thấy rằng là một vài các cổ phiếu chúng ta gọi là nổ tức là nổ bùng tăng trong thời gian vừa qua thì về cơ bản nó đều có lợi nhuận và nó đều có được ổn định cao ví dụ như chúng ta thấy là những cái cổ phiếu PVChan chẳng hạn thế chúng ta thấy có những điểm nổ ở đây là trong cái bùng nổ theo đà thì chúng ta thấy là cổ phiếu này đang có độ ổn định rất là cao à, chúng ta có thể thấy PVD cũng có những cái đợt mà chúng ta gọi là bùng nổ thì nó sẽ có ổn định cao hơn so với nhóm cổ phiếu khác chưa bùng nổ à, HSG chúng ta có những cái đợt nổ tăng mạnh ở đây thì cái đợt bùng nổ nó sẽ tăng mạnh hơn còn những cái cổ phiếu mà nổ sau có thể vài hôm nữa chúng ta có nổ sau à, chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cổ phiếu như là cổ phiếu như là NK à, NLG thì chúng ta vẫn thấy chưa nổ chứng tỏ nó đang yếu hơn các nhóm cổ phiếu khác hay là chúng ta cũng thấy là DG nó cũng gì ạ à, nó chưa nổ thì đang yếu hơn cổ phiếu khác nhưng không phải là chúng ta thấy những nhóm cổ phiếu này nó chưa nổ nó chưa bùng nó chưa có cái xác nhận mà chúng ta mua vào bởi vì khối lượng ở đây rất lớn và thứ hai là cái cản trên này cũng rất là mạnh ở ờ, khối lượng lớn cả trên rất mạnh thì việc mà nó nổ chúng ta gọi là tăng mạnh thì cái khả năng tăng thất bại cũng sẽ là cao giúp phân tích kỹ cho chúng ta cái điểm này để chúng ta có thể nhìn một vài cổ phiếu cho chúng ta biết ạ à, chẳng hạn đây là cái cổ phiếu trong quá trình tạo đáy thì nó cũng tạo ra một khoản lợi nhuận khối lượng rất là lớn à, chứng tỏ là lượng cung bán ra rất mạnh ở trên cái vùng này lượng cung cầu và với cái lượng cầu mạnh lớn mà khối giá không tăng và chúng ta cũng thấy là khi nó gặp cái vùng kháng cự gần ở đây thì chúng ta thấy là biến động của cổ phiếu này cũng khá là mạnh và tạo ra những khối lượng khá là lớn ở đây nên trong trường hợp mà cái việc mà nó tăng mạnh với khối lượng lớn vượt qua cái cái đỉnh cả này thì cái xác suất để đi tiếp nó cũng không cao đấy các bạn xác suất để đi tiếp nó không cao mà thường thì nó sẽ có quá trình điều chỉnh test lại và chúng ta cần rất nhiều thời gian nên nếu trong trường hợp mà chúng ta gặp những dạng cổ phiếu này thì chúng ta cũng cần cân nhắc à, dạng cổ phiếu mà chúng ta nhìn rõ hơn chẳng hạn như là P VC đây là cổ phiếu PVS thì đây là dạng cổ phiếu mà anh chị em nhìn rõ hơn tức là dù là cổ phiếu này nó đang tăng mà nếu trong trường hợp chúng ta gọi là biến động lớn thì chúng ta cũng thấy là những đợt kéo lên khối lượng lớn kéo lên khối lượng lớn như thế này chúng ta thấy gọi là cổ phiếu đang trong quá trình tích lũy vậy quá trình tích lũy này thường quá trình tích lũy này cổ phiếu sẽ có những đợt tăng rất mạnh và thường sau khi tăng mạnh thì nó sẽ đến cái vùng chúng ta kháng cự mạnh ở đây chúng ta gọi là vùng 36 trước khi cổ phiếu có thể quá trình quá trình chúng ta là quá trình tích lũy ở trong vùng 36 để có thể đi xa hơn nhưng ở đây chúng ta gọi là quá trình gì ạ này gọi là quá trình sóng hồi đây sóng hồi các bạn nha đây là quá trình sóng hồi chứ không phải đây là quá trình gì ạ tích lũy à, ở đây có một bạn có hỏi là cổ phiếu Dabaco thế thì cổ phiếu Dabaco nếu chúng ta nhìn về góc độ đó thì cũng đây là một cái điểm mua khá là thú vị đúng không ạ điểm mua khá thú vị trong các hồi và quá trình này là quá trình rơi rơi chúng ta gọi là quá trình rơi rất là mạnh trong quá trình đi xuống ở đây thế thì trong quá trình rơi mạnh đi xuống như này nhưng cái quan trọng là chúng ta thấy là sau khi chúng ta thấy những khoảng trống rơi những khoảng trống như này và nó tăng nó tạo ra khối lượng đột biến đây khối lượng rất là mạnh như này thì về cơ bản khi mà tăng khối lượng lớn như này mà nó lại không tăng nữa thì chúng ta cũng lưu ý nhé lưu ý nó bởi vì đã có một lượng cầu cầu lớn tham gia vào nhưng lượng cung lớn cũng bán ra và cái cổ phiếu này khi có trong quá trình rơi thì nó cũng rơi rất là khoảng trống và đây chính là cái mà chúng ta cần lưu ý bởi vì cái xác suất tỷ lệ thành công nó sẽ không cao tuy rằng nó có bùng nổ theo đà đây tuy rằng có bùng nổ theo đà nhưng tỷ lệ xác suất thành công sẽ không cao ờ, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu bình thường chúng ta hỏi ở đây thì chúng ta có rất nhiều các cổ phiếu khác nhau chúng ta cũng có sẽ có nhiều cổ phiếu như là cổ phiếu như hôm nay có lẽ là chúng ta cũng không có nhiều thời gian để phân tích hết nhưng các bạn sẽ thấy là những cái cổ phiếu mà nó tạo ra những cái dấu ấn chẳng hạn như là sau khi giảm mạnh ở phía trên này tạo ra bắt đầu tạo ra khối lượng lớn ở đây tất tất cả những quá trình tạo ra khối lượng lớn để giữ tức là để có một sự thu gom lớn ở vùng này và khi mà cổ phiếu kéo lên đây một chúng nó gọi là một cái dấu ấn khối lượng lớn tăng mạnh thì khi mà dấu ấn khối lượng lớn tăng mạnh này và trong trường hợp cái khối lượng phía sau này càng ngày càng thấp thì trong trường hợp chúng ta có thể mua sau khi một cái đợt bứt phá đi lên ở cái nhịp thứ hai thì lúc này chúng ta mới thấy an an toàn được còn trong trường hợp mà khối lượng ở vùng này nó ở tiếp tục ở mức cao mà nó kéo lên thì chúng ta sẽ gì ạ có thể chúng ta rủi ro rất là lớn nên chúng ta hãy quan sát ở sau quá trình test lại này nếu khối lượng thấp khối lượng nhỏ cạn kiệt thì chúng ta thấy đợi cái quá trình xác nhận chúng ta mua an toàn hơn chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở trong một vài các cổ phiếu MBB thì cái sự biến động ở đây nó rất là lớn khi một cổ phiếu biến động lớn chúng ta thấy là cổ phiếu biến động lớn thì cái việc dù là chúng ta có một cái phiên bùng nổ theo đà thì cái việc mà biến động lớn bùng nổ theo đà thì chúng ta cũng thấy là cái cổ phiếu này chúng ta cũng không mua nữa mà chúng ta đợi cái quá trình hồi phục chúng ta bán ra thôi tại vì cái dữ liệu ở phía trên này nó còn rất là nó không còn nhiều và thứ hai là cổ phiếu này nó cũng không có cái sự chắc chắn ở đây ở ờ, CTG một số bạn cũng có hiểu hỏi ở đây cũng tương tự như vậy khi mà nó kéo lên nó không có khối lượng tức là nếu cổ phiếu mà kéo lên không có khối lượng tiếp tục kéo lên không có khối lượng và khối lượng nó bung ra mạnh nhất ở dưới vùng kháng cự này thì chúng ta cũng lưu ý là những cổ phiếu này về cơ bản là chúng ta thấy là nó không có độ an toàn cao nếu nó không có độ an toàn cao thì chúng ta sẽ thấy là việc đầu tư nó sẽ không hiệu quả thế thì bây giờ, chúng ta sẽ thấy là từ buổi sáng nay chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà để lựa chọn cổ phiếu này bắt đầu nó khó dần đi khó hơn rồi so với trước đây đúng không ạ bắt đầu nó khó hơn rất nhiều rồi so với cái mà chúng ta đang thấy thế thì nếu mà bắt đầu nó khó hơn dần rồi thì chúng ta cần phải làm gì ạ chúng ta phải hiểu đơn giản là mọi thứ bắt đầu khó hơn dần rồi thì quan trọng là chúng ta cần phải lựa chọn các cổ phiếu mà nó có độ nền tảng tích lũy tốt tại vì với cái việc mà thị trường hôm nay nhiều khả năng nó sẽ một vài các cổ phiếu sẽ thay nhau tức là những cổ phiếu tăng sẽ tiếp tục tăng những cổ phiếu giảm có thể nó tiếp tục giảm nhưng quan trọng là gì ạ chúng ta cần phải lựa chọn cổ phiếu một cách chính xác thế thì lựa chọn cổ phiếu chính xác là gì ạ các bạn chỉ cần quan trọng là những cổ phiếu đầu tiên là những cổ phiếu có vùng kháng cự mạnh chúng vẫn nhớ các bạn nhớ là những cổ phiếu có vùng kháng cự mạnh đấy là những cổ phiếu mà chúng ta không nên giao dịch thêm và chúng ta có thể giảm bớt cái tỷ lệ trọng lợi nhuận đây giảm bớt đi ạ đây là những cổ phiếu mà nó đang đến cái vùng kháng cực mạnh ở đây và dư địa của nó thì từ cái điểm mua bùng nổ này nó cũng không còn nhiều nữa thì chúng ta cũng kiên nhẫn đợi chờ thêm à, chúng ta cũng thấy thấy là những cổ phiếu mà sau khi bùng nổ theo đà ở đây nó sẽ có thể xác nhận thì chúng ta cũng có thể lưu ý những cổ phiếu này có thể chúng ta có thể mua thêm khi mà nó đã có bùng nổ theo đà trước đó rồi dạng tiếp theo là có những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó đã có bùng nổ theo đà trước đó nhưng hiện tại thì nó vẫn còn có sự biến động hơi lỏng lẻo thì chúng ta đợi thêm thời gian để chúng ta có thể mua một nhịp tiếp theo bởi vì nó đã có dòng tiền lớn tham gia ở phía trước đó rồi ạ và dạng tiếp theo là chúng ta có thể nhìn thấy là một vài các cổ phiếu chúng ta gọi là cũng đang trong quá trình test lại cái tăng rất mạnh và đang quá trình test lại thì đây cũng là cái cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý trong thời gian tới còn một vài cổ phiếu như chúng ta gọi là biến động mạnh ở trên đỉnh như là chúng ta thấy là ri trên cái đỉnh như này thì chúng ta cũng lưu ý là những cổ phiếu biến động mạnh khối lượng lớn bắt đầu gia tăng mạnh như này thì chúng ta cũng thấy là không còn nhiều dư địa hay là cổ phiếu như, uh, có một vài cổ phiếu như là PNG hoặc là hôm qua uh, một số các bạn có hỏi là những cổ phiếu này nó cần gì ạ thời gian tái tích lũy trước khi nó tăng thêm chứ không phải là nó sẽ tăng lên nên chúng ta cần phải đợi rất nhiều thời gian hoặc là chúng ta có thể thấy rằng là uh, một vài cổ phiếu như là bo cung bo cung như là uh, chúng ta có thể hiểu đơn giản VHM hiện tại nó cũng mang tính chất là bao cung bởi vì à, nếu chúng ta hơi hiểu đơn giản là cổ phiếu này đang gì ạ ừ, nó đang không có cầu vào và nó phần lớn cái cầu này chúng ta gọi là trong cái à, thuật ngữ về đầu tư chứng khoán chúng ta là quét mua bán trong phiên để chúng ta tạo thanh khoản thôi còn đây không phải là cái thời điểm tốt để chúng ta mua vào tuy rằng là cổ phiếu này là cổ phiếu rất là nổi tiếng Vingroup Vinhome đấy đây là cái cái mà chúng ta hiểu đơn nếu anh chị em nào mà có thời gian nghiên cứu sâu thì đây cũng cho chúng ta hiểu là cổ phiếu này tuy rằng nó kéo lên nhưng nó không phải là cái kéo mang tính chất là à, kéo của cái cung mà cung gọi là cái, cái nhu cầu thực ở đây à, cổ phiếu GSG thì nếu bây giờ chúng ta thấy cổ phiếu bị gãy này khối lượng lớn này và sau đây đi xuống và thường nó kéo lên đến vùng này là chúng ta bán thôi đấy nó bán thôi thế thì ở đây chúng ta thể hiểu đơn giản là ở trong buổi tối hôm nay thì Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta không có cái kiến thức nền tảng thực sự thì cái việc để mua cổ phiếu nó sẽ là một cái thử thách rất là lớn với chúng ta tại vì cấp độ chúng ta sẽ bị hiểu chúng ta đang ở cấp độ nào giả hạn chẳng hạn như là à, kháng cự hỗ trợ này tại sao cổ phiếu kéo lên khối lượng thấp nó lại không tăng được hoặc là chúng ta thấy rằng là tại sao biến động lỏng lẻo chúng ta cần biết là tại sao cái biến động lớn lỏng lẻo thì cổ phiếu cũng không lên được cổ phiếu cũng không lên được hay là tại sao nếu cổ phiếu trên một cái nền biến động lớn thì nó cần phải test lại đấy phải test lại nếu bạn tiếp tục nắm giữ có thể được một đôi chút nhưng thực ra bạn có thể chỉ mua ở đây và đến cái vùng này bạn sẽ giảm dần thì chậm. và những cái điều này chúng ta cần phải nắm rõ được và tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến thị trường chung thị trường chung là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải nắm rõ nắm rất là chi tiết bởi vì nếu chúng ta không nắm rõ được thị trường chung thì chúng ta cần phải trả giá rất đắt trong mỗi một chu kỳ khác nhau của thị trường thị trường chung là một trong những yếu tố quan trọng nhất đặc biệt là trong xu hướng vậy trong mỗi một chu kỳ của thị trường chung á, nó chỉ có một vài một nhóm cổ phiếu đạt được yêu cầu của chúng ta không phải tất cả nó chỉ có một nhóm thôi nên thực tế chúng ta chỉ có mua được một vài cổ phiếu để chúng ta có thể có được lợi nhuận trong khi xu hướng của thị trường chung nó có thể là đang tiếp tục đi lên nhưng một vài cổ phiếu nó mới giúp cho chúng ta có lợi nhuận một vài cổ phiếu nó mới giúp chúng ta có lợi nhuận cao một vài cổ phiếu nó mới giúp chúng ta có độ ổn định cao và một vài cổ phiếu nó mới giúp cho chúng ta thấy được là việc đầu tư lựa chọn cổ phiếu trong một cái xu hướng như này là chúng ta cần phải mua cổ phiếu mạnh bán cổ phiếu yếu vậy cổ phiếu mạnh là cổ phiếu mà chúng ta thấy là thứ nhất là nó có bùng nổ theo đà theo trường tức là đây chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà theo trường đây là những phiên bùng nổ và nó tăng ở phiên bùng nổ như này hoặc là có thể phiên thứ hai thứ ba còn những phiên bùng nổ thứ tư thứ năm thì chúng ta cần phải xem xét lại ở đây chúng ta cũng thấy là đây là cái phiên bùng nổ theo đà và chúng ta nếu trong trường thị trường bắt đầu bùng nổ theo đà ở phiên này thì chúng ta cũng thấy là sau những cái nhịp này thị trường có thể tạo ra một cái đợt tăng tiếp để đến cái vùng chúng ta là 1.400 1400 ở cái vùng này và sau khi đến 1400 ở đây những cái cổ phiếu mà chúng ta chạy cuối cùng cổ phiếu chạy cuối cùng là những cổ phiếu mà chúng ta không nên mua nữa cổ phiếu chạy cuối cùng trong cái nhịp đến cái vùng 1400 thì chúng ta hãy cân nhắc là giảm tỷ trọng đi còn thời điểm này thì chúng ta cũng chỉ lựa chọn những cổ phiếu mà nó đang có quá trình tái tích lũy những cổ phiếu như là SSI nó đang trong quá trình tái tích lũy cái dòng chứng khoán này nó cũng nổ khá là nhanh trong cái đợt hồi phục của thị trường tái tích lũy chúng ta thấy đợi xác nhận từ cái phiên bùng nổ theo đà thì đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể xem xét trong một hai phiên tới đây cũng là những cái cổ phiếu để chúng ta xem xét trong một hai phiên tới trước khi chúng ta có một cái gì ạ có một cái kế hoạch đầu tư chắc chắn à, hôm nay thì cái bài học ở đây để chúng ta hiểu rằng cổ phiếu đi lên khối lượng nhỏ hãy dạ, cân nhắc bán ra đấy chúng ta bài học đầu tiên là cổ phiếu đi lên khối lượng nhỏ thì chúng ta cân nhắc bán ra để chúng ta tập trung cho cổ phiếu đang tích lũy cho một nhóm cổ phiếu như là cổ phiếu dòng chứng khoán một nhóm cổ phiếu mà chúng ta đang thấy ở đây như là CTR ờ, DXG hoặc là chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà tăng mạnh trong thời gian vừa qua sau khi điều chỉnh với khối lượng thấp ở những cổ phiếu tăng mạnh mà sau khi điều chỉnh với khối lượng thấp thì chúng ta vẫn có thể thấy rằng là cái khả năng dư địa tăng rất là là cao và đây cũng là cái những cổ phiếu mà chúng ta nên giữ lại để tiếp tục cho một đợt tăng mới à, ok đấy là toàn bộ chương trình ngày hôm nay à, tuy nhiên để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cái mà chúng ta đưa ra những cái à, quyết định đầu tư cũng như là nhìn rõ là mình đang ở đâu trong một cái thị trường chứng khoán đầy khốc liệt như này thì hôm nay các bạn nếu các bạn nào quan tâm đến cái chương trình đó là bí mật đầu tư chứng khoán đây là chương trình mà Dũng soạn để cho chúng ta hiểu rõ là chúng ta cần phải làm gì hiểu rõ là chúng ta cần phải có những cái hành trang gì kiến thức gì trải nghiệm như nào và cấp độ chúng ta ở đâu để chúng ta đầu tư cho thành công và cái chương trình này sẽ diễn ra vào 8 à, giờ tối nay nếu bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký à, ở trong cái chương trình ngày hôm nay chương trình này được à, Dũng đào tạo trực tiếp trong 4 buổi và Dũng mong rằng là nếu các bạn nào và lần đầu tiên tham gia đầu tư hoặc là các bạn đầu tư lâu năm lâu năm rồi nhá mà vẫn bị chưa có kết quả chưa có lợi nhuận thì đây cũng là một cái chương trình dành cho quý vị bạn và chương trình này à, thực ra mới cái phí tượng trưng thôi ạ là 268.000 đồng đây là cái mức phí mà gần như là có lẽ là chúng ta thấy là bốn buổi chúng ta nếu bốn buổi này một cái chương trình của DVD thì nó ít nhất là trên 10 triệu nhưng đây là một chương trình Dũng nghĩ rằng là nó sẽ là có ích với chúng ta để giúp chúng ta hiểu rõ rằng là tầm tức là chúng ta cần phải trang bị những cái công thức nào chiến lược nào trong đầu tư chứ không phải là hỏi mua cổ phiếu bởi vì khi mà chúng ta hỏi mua cổ phiếu là cái gì ạ? tầm nhận thức của chúng ta nó vẫn đang ở cộng thức là gì ạ mua cái gì và bán cái gì đó là nguyên nhân dẫn đến là khi một vài các thì ạ, chuyên gia có thể chia sẻ một vài cổ phiếu không đúng chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong những cổ phiếu mà chúng ta mua mà chúng ta không có tầm nhận thức để rút ra cái bài học cho chính bản thân mình nên dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ trong cái khoảng thị trường điều chỉnh vừa qua ờ, có một bạn cũng vừa rồi hỏi Dũng là bây giờ đầu tư 700 triệu bây giờ lỗ đến 500 triệu còn 200 triệu thì bây làm cái gì mua cổ phiếu nào thực tế là chả có cổ phiếu nào để các bạn mua cả bởi vì nếu trong trường hợp hôm nay Dũng có thể chia sẻ cho các bạn một cổ phiếu để các bạn mua nhưng thực tế thì các bạn cũng chẳng mua bởi vì rõ ràng là hôm vừa rồi các bạn nhớ là DVD có chia sẻ cổ phiếu gì ạ PVS đúng không ạ PVS thì các bạn có mua không ạ có bao nhiêu bạn mua cổ phiếu PVS và chúng ta cũng có bao nhiêu bạn mua cổ phiếu HSG tất cả những cổ phiếu đấy được chia sẻ dù là có thể nó chưa có lãi nhưng về cơ bản thì tới đây nó sẽ mang lại cho chúng ta lợi nhuận quan trọng là chúng ta có niềm tin hay không có niềm tin hay không chứ còn thực tế là gì ạ cổ phiếu nào mà chúng ta dù phương pháp có hay đến mấy mà không có niềm tin thì chúng ta cũng không bao giờ có thể có một là không mua thứ hai là cũng không có lợi nhuận à, xin lỗi PV, PVS đúng không ạ nên đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải có kiến thức và đặc biệt là có tư duy đúng có kiến thức đúng và có hành động đúng trước khi chúng ta giao dịch uh, tham gia vào thị trường thì hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ thị trường hiện tại thì cũng đang trong quá trình hồi phục ngắn hạn thì ờ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cổ phiếu mạnh trong phim này và không có gì thì Dũng sẽ tiếp tục à, chia sẻ với bạn trong thời gian ngắn nhất để giúp cho các bạn có định hướng rõ hơn uh, trong mỗi một chiến lược ngày hôm nay hãy bán cổ phiếu tăng khối lượng thấp và hãy tập trung để uh, tìm kiếm những cổ phiếu đang tạo ra tái tích lũy để chúng ta có thể mua trong một hai phiên tới đấy là cái cái thông điệp của ngày hôm nay xin cảm ơn rất nhiều